Phần từ vựng của bài ngày hôm nay sẽ chủ yếu xoay quanh các từ vựng chỉ hoạt động thường ngày của chúng mình đấy. Bây giờ hãy cùng cô đi vào chi tiết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những từ vựng và mẫu câu gì nhé. Trong bài số 9, chúng ta sẽ học những từ vựng sau. Write a dictation. Read a text. Make a boat. Make a puppet. Watch a video. Do exercise. Have fun. Have a break. And paint a mask. Đây chính là 9 từ vựng mà ngày hôm nay cô và chúng mình sẽ cùng tìm hiểu đấy theo sẽ là phần mẫu câu các con nhé. Ngày hôm nay chúng ta học những mẫu câu sau. What's he doing? He's verb ing. What's she doing? She's verb ing. What are they doing? They're verb ing. Nào, bây giờ hãy cùng cô bắt đầu phần từ vựng ngày thôi nhé.